Yêu mình một câu nói tiếng yêu chợt phai thôi Người ở đâu không tới người xa khuất nơi một mây màn đêm giọt lệ anh chẳng càng sâu tàn một thời tàn yêu xưa tình duyên nối theo thời gian hẹp rồi ta ai biết đâu sau đâu là mai nhìn trong gương anh phải sắp hương trong lặng tim, lời hẹn xưa nay mỗi ta còn ngóng một bóng người từng thương giờ như khói sương ngẩng đâu nhìn trăng sáng khó xin tình lơ là vùng trăng kia rơi xuống, ngoài đâu đến nơi trên xa